Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện Kênh video hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến cho các bạn ba mẫu chân ga làm xe điện à, Đây là ba cái mẫu chân ga chuyên làm xe ba bánh, bốn bánh và xe dùng cho những người tay bị à, kém không thể dùng ga được thì nó có thể sử dụng cho cả xe đạp điện nữa nguyên lý hoạt động thì nó không khác xe tay ga của xe đạp điện là bao nhiêu cả nó chỉ khác về cách uh, kết cấu của cái uh, ga để sử dụng thôi thì mình làm xe điện mình sẽ bố trí nó làm sao cho nó hợp lý thì uh, trong một cái video trước thì mình đã làm về các cái loại ga xăng rồi thì hôm nay mình xin làm một cái video về ba mẫu chân ga dành cho xe điện à, các bạn à, đón xem ở đây thì à, mẫu đầu tiên là mẫu chân ga để sàn mẫu chân ga để sàn ngày xưa thì à, mình có một cái mẫu bằng sắt nó rẻ hơn nhưng mà nhìn nó xấu quá lần này mình bỏ và mình không còn làm cái mẫu đấy nữa đấy thì cái mẫu chân ga sàn này thì nó rất là dễ bố trí thôi ở trên à, thân cái đáy này nó có hai con nỗ ốc đây đây một con đây một con và ta đặt lên sàn bắn nó xuống sàn là xong rất là đơn giản đây và đạp ga này. rất là nhẹ nhàng đây là mẫu chân ga để dưới sàn à, tiếp theo đến là cái mẫu chân ga treo à, tại sao lại gọi là chân ga treo là bởi vì à, nó không để dưới mà nó phải treo lên trên như thế này và quay ngược xuống dưới để đạp như thế này Đấy. hai cái mẫu chân ga treo bên này và bên này à, đều dùng chân à, phần treo cả thì cái mẫu này thì các bạn à, làm nó sẽ phù hợp với những cái chân phanh chân phanh dầu mà mình à, phải dùng chân à, phanh dầu thì nó cũng treo ở trên thì à, dùng cái này nó sẽ hợp lý và nó giống cái ô tô đấy cái chân ga bên này cũng thế cũng treo lên bắn lên trên như này và đạp dưới này à, cái này nó làm cần dài nó so nó rất là khỏe cho nên là cảm giác đạp ga nó rất là thật và nó rất là chắc chắn cái này thì bằng à, sắt cái này thì bằng nhựa nhưng mà nó rất là to đấy rất là to khỏe cho nên là không sợ là hỏng hóc à, ba à, cái mẫu chân ga này thì thường xuyên được sử dụng làm xe điện chế đấy thì bên mình đều à, cung cấp cả các bạn có thể tham khảo tại website xe điện motor điện com À, giá của ba cái bộ à, chân ga này thì à, các bạn vui lòng xem ở dưới phần mô tả bởi vì là mình nói ở trong video này thì giá nó sẽ thay đổi theo từng thời điểm và sau này có mình cũng không sửa lại được giá vì khi đã nói ở trong video thì không sửa lại được giá còn mình ghi ở dưới phần mô tả video thì sau này giá nó giảm đi thì mình sẽ chỉnh sửa lại được vì vậy các bạn vui lòng xem phần mô tả phía dưới video hoặc là xem trong website xe điện motor điện.com giá thì à, mình đều công khai chứ không phải là giấu giá gì cả trong website hay là trong video YouTube thì tất cả các cái video mình đều báo giá hết nhưng mà có cái thì báo giá phần mô tả có cái thì báo giá trong video và các bạn nhiều khi xem không hết video cho nên là à, cứ hỏi à, không không có báo giá hay là không có báo giá thì tất cả mình đều báo giá cả Đấy thì à, mọi cái chi tiết à, liên hệ để đặt hàng thì cứ liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo số 0983 818955 đặt trong website của mình cũng được website của mình là xe điện motor điện.com đây cái web à, của mình đây đây xe điện motor điện.com này đấy đều có cả video facebook đều có hết à, lắp đặt cái này thì cũng lắp y như tay ga thôi không có gì khác cả cũng đều có ba dây cắm xanh đen đỏ ừ, màu thì cứ ờ, tương ứng mà đấu thôi đỏ với đỏ đen với đen xanh với xanh và có những cái thì nó màu vàng thì ờ, mình cứ ờ, ưu tiên giống màu nhau trước đấy thì cứ giống màu là mình đấu trước ví dụ như nó có dây vàng thì mình bỏ qua nó còn xanh đỏ à, đen và đỏ thì mình cứ đấu đen đỏ trước nói chung là ưu tiên giống màu nhau là đấu trước rất là dễ làm thôi à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình à, nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình ngày càng phát triển hơn à, cảm ơn mọi người đã theo dõi video